Huấn hoa hồng, huấn dâu xì, thầy huấn là ai? Giáo sư nhà triết học, tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân, à, bà nhà thơ, giảng viên trường đại học Bùi Xuân Luật. Đấy là thầy Huấn nói chứ theo em tìm hiểu được, Huấn Hoa Hồng là một nhân vật nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và cũng là một hiện tượng mạng xã hội được cư dân mạng biết đến thông qua việc liên tục xuất hiện trong các buổi live stream trên Facebook, qua những hình ảnh, video tỏ vẻ ngông nghênh, ăn chơi, khoe tài sản và nhiều phát ngôn gây sốc, thường xuyên tụ tập các đối tượng xăm trổ, tóc nhuộm, chửi bới, gây hấn với những giang hồ mạng khác. Chấm chấm, những hành vi này đã khiến dư luận lo lắng giới trẻ sẽ bị ảnh hưởng. Thầy huấn nổi tiếng nhờ vào clip tìm gặp bảo kê xe khách cung hô để dạy triết học. cả đời mày nha vinh dự bố mày đi xe của mày một lần con chó nha mày nghe rõ chưa Đấy. Địt mẹ mày bố có cái cốc bố mày đi xe của mày Nghe rõ là cả đời mày không bao lần có bố mày đi xe của mày lần đâu Còn bố mày lấy chìa khóa Thế xe mày không đi nữa sau vụ tìm bảo kê xe khách cung hô để dạy triết học, Huấn dâu xì càng nổi tiếng hơn, thầy Huấn tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình bằng cách nam tiến. Khi vào nam thầy Huấn cho vay nặng lãi, khi các con nợ có dấu hiệu quỵt tiền bằng kỹ năng sư phạm Huấn đã dạy lại môn giáo dục công dân cho con nợ của mình con nói với bác này, con chỉ nói bác nghe bác vẫn mua xe năm sáu mươi triệu vừa mua thêm một cái xe năm sáu mươi triệu mới tin con nói cho bác nghe này riêng con nha kể cả các bác cả nhà đây cũng không bao giờ để cho ai chỉ vả bố mẹ con không bao giờ để cho ai mà ảnh hưởng đến uy tín gia đình không bao giờ được ảnh hưởng đến bạn lương tâm con người cả vì mấy chục triệu bác vẫn mua xe đây nhà bác vẫn có xe về bán mấy triệu em nó mua em nó mua trả góp nó làm ở công ty đấy anh em nói chung anh chỉ nói em tình nghĩa một câu thôi em và em trai của em bạn em kể cả là bây giờ cái số tiền này anh nói em rất là tình nghĩa rồi tiền đấy đấy chứ mày cái bố nó nói rõ rằng mà mẹ em là người nhận giả thì anh với tôi anh chỉ lấy cái tiền đấy thôi còn cái tiền của cái yến em thì cũng nói một câu Nhận thấy con nợ sau khi nghe dạy giáo dục công dân có về tâm phục khẩu phục, thầy Huấn tiếp tục trao rồi học hỏi, thầy tiếp tục dạy cả luật cho lực lượng công an nhân dân Việt Nam. <laughs> nên anh phải tặng chính em anh thích kinh anh đi tra kiểm soát anh thích anh kiểm tra chính ai được ạ mà anh thích ăn được khả nghi ai thì cần anh khả nghi em cái gì thì anh mới kiểm tra anh bây giờ anh nói em biết là anh khả nghi em cái gì tôi chỉ nói câu này chúng tôi nhá cảnh sát đầu động phải nhưng mà anh phải nghi em tôi chỉ nói một câu này chúng tôi cảnh sát đầu động đại diện cơ cơ quan em biết yêu cầu anh là một công dân anh chấp hành bây giờ này nhưng mà bây giờ anh có đồ anh anh anh, anh cơ thể như anh cơ động giả sao anh thích thẻ gì đâu anh em cho anh xem thích thẻ thì có thẻ đâu luôn không nhớ em anh cơ động giả sao đúng không giả một lực lượng như thế này đây đây ok chưa sau khi dạy luật cho lực lượng công an nhân dân, thầy huấn của chúng ta bị bắt sau đó một thời gian vì dương tính với bột mì chính hết hạn tại một quán bar. Trong thời gian bị nuôi nhốt tập trung với thời gian rảnh thầy huấn tiếp tục học hỏi và đúc kết thành công triết lý có 102. Ngay sau khi mãn hạn thầy huấn đã lên Facebook dạy online bài triết này. Ra sổi làm ăn bươn trải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. <laughs>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 xã lại không làm chỉ có ăn cứt thôi. Ngay sau đó bài giảng của thầy Huấn đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệp hội Ngáo Mì Chính Đông Lào đưa và giảng dạy trực tiếp tại các trường học. Độ hot của thầy đến bây giờ là không thể bàn cãi. Ra sôi hội làm ăn bươn trải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi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 cháu không phải là bây giờ các cháu không được đến trường nữa ok các cháu ở nhà, nhà các cháu phải học giỏi hơn đó mới là cháu của bác hồ nhá Làm thế nào để ngồi ở vị trí như thầy, một vị trí mà không phải ai cũng ngồi được? Ngồi được một vị trí không ai ngồi được thì phải như nào thầy? À, cái tảng mày hỏi câu đấy. Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được Thì mày chỉ lên nóc tủ Nha Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được Lên nóc tủ Ăn cứ cả lại Thì không ai nên ngồi được thật Úi sao lại lên lóc tủ ngồi, vậy thầy nghĩ sao về giới trẻ hiện nay, những thế hệ tương lai của đất nước, thầy có lời khuyên gì đến <laughs> các em? các loại anh ngủ quá giờ chưa ấy, tao đố thế nào giàu đâu. Nope. Những cái loại ốc ba đậu, ốc chó này, ốc lợn ngủ quá giờ chưa Uhm, đêm thì thức, xong là chỉ để đi ăn bám, ăn ké. Đi chỗ nào thấy ăn thì tìm đến, thấy đòn thì tìm đi. Làm không làm, cái đời không khá được, nha Vâng, đấy là lời khuyên của thầy huấn với các em học sinh. Vậy thầy nghĩ sao về tệ nạn cờ bạc trong xã hội hiện nay? Còn cờ bạc này, người không chơi mới là người thắng. Còn người chơi cờ bạc đeo bao giờ thắng. Anh em phải không? Tôi chặt cụt con ba ra cả ngón tay về cái tội chơi cờ bạc rồi. Vậy sao thầy vẫn chơi vậy thầy Huấn? Cờ bạc người không chơi là người thắng nhưng mà nghĩa thì phải chấp nhận. nghĩa của nhận cái môn này phải chịu thôi Không chỉ giảng dạy giáo dục công dân, triết học, luật, thầy Huấn gần đây đã giành được giải Nobel sàm lờ của Viện Hàn Lâm Mõm Việt Nam khi đã tìm ra công thức hóa học thực sự của bóng cười. Cái bóng cười, cái khí đấy, à, cái khí độc hại lắm. Mọi người em các cháu đừng có dạy chơi bóng cười. Cái bọ cái bóng cười là bóng cười là cái khí làm từ phân lợn đấy, Được cái bể phốt của phân lợn đấy nha. Người ta là cái bóng cười là cái khí đấy là là người ta lấy ở những cái bể phốt của những cái chạy những cái chạy uh, ờ, ờ, những cái chạy nuôi lợn công nghiệp mọi người không là cái khí của bóng cười ấy Đây là người ta lấy ở những cái chạy của bể phốt những cái bể phốt của những cái chạy mà nuôi lợn ấy Đấy, tất cả các em các cháu các bạn nào mà hút bóng cười này khác thì hút cứt lợn nha nên tốt nhất bỏ đi bỏ đi bỏ đi nha hút cứt lợn nhanh chết anh nha đấy cái bóng cười khi bóng cười là là là từ cứt lợn đấy nha mọi người các em các cháu các cô các bạn đừng dại đừng dại mà hút cái bóng cười nhá đọc lại nó hút cứt lại thì sẽ đọc lại xong nhá cái đấy là hoàn toàn là được à, hoàn toàn là được làm từ lấy từ khí từ phân lợn đấy người ta còn lấy cái khí đấy người ta gờ bằng vốn kiến thức uyên thâm thầy huấn đã tung ra những quyển sách mang tầm kiến thức vũ trụ của thầy bằng vốn kiến thức qua thực hành thầy huấn đã đúc kết tinh hoa mình học hỏi được vào những quyển sách của mình vì kiến thức của thầy mang tầm vũ trụ nên <laughs> sách của thầy chỉ là sách lậu này bán hàng này đã có bí kíp kinh doanh online rồi trong này sẽ dạy tất cả những chị em Đấy, chị em kinh doanh online dạy từ mọi người viết content dạy mọi người livestream dạy mọi người đăng bài dạy mọi người tất cả từ A đến Z để bảo mật Facebook nha dạy mọi người YouTube luôn, nói chung này hai quyển sách này tôi sẽ giúp cho tất cả những ai kinh doanh những ai mà mua sách của tôi thì mọi người tôi đảm bảo tham gia vào cái nhóm kinh doanh của tôi tôi đảm bảo các bạn làm ăn mà không kiếm được 20 triệu một tháng trở lên tôi cho lên tiền luôn chẳng những kiến thức sâu rộng thầy huấn còn được biết đến là một vật sống khi đi từ thiện việc tốt của thầy đã được đưa lên chuyển động VTV 24 để tuyên dương hành động và tiếng nói của những người nổi tiếng cũng phần nào mang tới sự đồng cảm sẻ chia của những người dân trên khắp cả nước với những người dân vùng lũ Thôi rồi, trên trang cá nhân của mình. Và ngày hôm nay 21 tháng 10, anh đã có mặt ở tầng lũ Quảng Trị, trong tay từng thùng mì tôm, từng chiếc áo phao nhằm chia sẻ khó khăn với người dân. viết Huấn Hoa Hồng có tên thật là Bùi Xuân Huấn, anh sinh ra tại Trấn Yên, Yên Bái. Chính vì lòng tốt của thầy, công an đã mời thầy lên uống nước chè, mà tại sao uống nước chè được tuyên dương mà thầy run thế? <laughs> facebook của cháu và cũng là hay thường xuyên là đăng những cái video liên quan đến cháu và đăng chia sẻ những video của youtube bạn cũng hay hay uh, các cái video của cháu bạn gửi cho hôm đó thì cũng do cái chuyến thực hiện đi muốn đăng ngày tối nay cháu cũng mệt nên chúng ta là cháu về là tích cháu nghỉ thì hôm nay bạn có có gửi vào zalo của công ty sau khi được tuyên dương thầy Huấn của chúng ta tiếp tục học hỏi, mới đây thầy Huấn đã mở thêm lớp âm nhạc, khi người em của thầy ra đi, người em đó của thầy không ai khác đó chính là Ngô Bá Khá. Trường cao, chủ phim kép gai, là lời giam giữ những tội phạm. Có buông giam, cùng sạch chân xong, vào đây mời thầy đời dài lắm. Những đại ca đầu vào đây mới hay luận buồn sau đây là một số phân tích của tôi về thầy Huấn. Chúc các sếp xem video vui vẻ chúng ta cùng xem lại MV mới nhất của thầy sau khi trải qua nhiều sóng gió. Anh ạ, à, anh ạ. À. Mẹ em bị bệnh, em cần gấp 100 triệu để chữa bệnh cho mẹ. Anh cho em vay với. Số tiền lần trước anh cho chú vay đâu? Chú đấy đi chơi gái đi. Nghe từ đúng không? Dạ anh, Lần trước em có việc gấp, em chót trùng vào việc rồi Anh đi em đi, em nói sai anh mù mắt Nani? Nani? Để đây em cảm ơn Dạ, em cảm ơn anh ạ Nhất định em sẽ trả lại anh ạ Ngồi xuống Mãi mãi là anh em em nha có bắt không được có à? anh anh nhé thịt mạnh nhà mày mày chiêu tao là con lợn kìa không phải vì anh ốc bắt động ốc chó cũng không phải anh ngu mà anh coi tiền bạc quan trọng hơn cái tình cảm anh em chúng ta chú nhớ đấy Là anh hiểu tình anh em chúng mình anh giúp em nốt lần này ạ anh giúp cái địch mẹ hả